Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino Thì uh, rất nhiều anh em đi chơi, uh, đi đánh sóc đĩa, thua tha Thì uh, mới lên mạng, lên tìm kiếm những cái video học hỏi và ừ, tìm hiểu những cái kinh nghiệm về cái môn uh, sóc đĩa này Thì uh, Tấn cũng chia sẻ luôn, Tấn là một trong những người thợ chuyên uh, đánh sóc đĩa bằng tay nghề Tức là đánh uh, bằng đòn tay, tức là mình phải sóc cái Đấy, mình là thợ sóc cái thợ sóc đĩa nhưng là chuyên đi sóc cái Đấy, thì hôm nay Tấn chia sẻ tới tất cả anh em ờ, một số cái mánh khóe ờ, thì rất nhiều anh em thì cũng ờ, hầu như là chỉ đánh tay con thôi tức là chỉ là dân làng ngồi thả cửa bên chẵn bên lẻ thích đánh bên nào thì mình thả thôi nhưng Tấn vẫn chia sẻ luôn là cái tỷ lệ thắng của cái người thả cửa so với người làm cái thì cái người làm cái chắc chắn là sẽ thắng cao hơn là người đặt cửa Đấy. Vì người làm cái sẽ có quyền bán chẵn, bán lẻ Đấy. Và có quyền nhường cái Đấy. Tức là người làm cái mình sẽ làm chủ được trong trận chơi Thì Tấn cũng uh, uh, đi theo cái hướng là anh em nào thích làm cái thì có thể là xem clip của Tấn Anh em nào không thích làm cái thì Tấn sẽ tư vấn miễn phí cho anh em Nhưng uh, không làm cái thì phải dùng công nghệ đưa được đồ vào chứ còn không làm cái mà ngồi đánh nó xanh chín thì không có thì bây giờ đến ờ, chia sẻ clip này tới chia sẻ tới anh em là những cái dụng cụ mà để hỗ trợ cho anh em đi làm cái đi sóc cái mà không cần quân vị bát đĩa Đấy. đây là dụng cụ mà sóc cái không cần quân vị bát đĩa Đấy. tấn nhắc lại cho anh em đấy thì à, không cần quân vị bát đĩa mà anh em sóc cái thì nó có những cái công nghệ nào thì à, từ xưa đến nay nó vẫn hiệu quả nhất thì nó vẫn là gọi là sóc nhạc Sóc nhạc ở đây tức là sóc tạo ra âm thanh thay cho tiếng quân vị, nó được gọi là sóc nhạc. Thì sóc nhạc ở đây nó có rất nhiều hình thức. Ví dụ như là anh em có thể là dùng ngày xưa ấy thì công nghệ thì nó chưa có, chưa sản xuất được cái dụng cụ để sóc nhạc thì nó sẽ có một loại bi. Anh em có thể là làm hai viên bi nhỏ, anh em gặt buộc dây chỉ gắn vào tay để cho hai viên bi đấy nó va đập va đập vào dưới cái lòng đĩa này nó va đập vào dưới cái lòng đĩa này để tạo ra âm thanh thì còn nguyên lý sóc thì ờ, sóc nhạc tất cả loại nào thì cũng phải dồn vị về đấy sau đó anh em sóc cổ tay này chỉ cái độ va đập của hai viên bi đấy nó sẽ uh, chạm vào đĩa này thì nó tạo ra âm thanh thì uh, cái dụng cụ thứ nhất đó là bằng bi bi tự chế ngày xưa thì uh, mình đi chơi thì mình hay chế với viên bi nhỏ vào tay đấy cái này nếu mà anh em thích thì Tấn có thể chế tặng cho anh em à, thì à, mình chỉ lấy công thôi tặng cho anh em nhưng chỉ lấy công nhỏ thôi à, thì à, đấy là bi bi mình dán vào tay nhé thì hầu như là không bao giờ sợ phát hiện vì thời thời buổi bây giờ ấy khi anh em đi chơi à, bằng cái bi đấy thì nó có một cái công nghệ để anh em che đi nhé công nghệ để anh em che đi nó là một cái da tay cái da, tay ở đây đâu rồi này đây bây giờ công nghệ nó cao cấp hơn Đấy. nó có cái da tay này thì ờ, tấn đi về chủ đề luôn thì đầu tiên nó là cái bi sau đó công nghệ chưa có ngày xưa tấn đã luyện tập mất tầm 1-2 ờ, tháng để ra được một đòn đó được gọi là đòn mõ đánh bằng móng tay đấy mà đánh bằng móng tay ấy, đánh bằng hai ngón út này mình gõ này thì mình gõ vào cái đáy đĩa này đấy, để tạo ra âm thanh mà chắc chắn là khi mình đi chơi ấy, thì mình phải làm cho cái móng tay nó cứng lên thì mình mới gõ nó mới tạo ra âm thanh được còn ví dụ như móng tay này đang thường thì gõ nó không tạo ra âm thanh âm thanh nó không kêu to đấy, đấy đây là đánh mõ nhé và cái thứ ba bây giờ ấy, khi một thời gian có công nghệ nó có rồi thì à, mình sẽ làm đây đây là bộ sản phẩm tâm đi chơi đấy, thì đây là cái ve cái ve kẹp tay mình sẽ dùng cái băng keo mình dính vào tay sau đó mình à, lấy cái miếng da giả này mình che đi Đấy, thì nó rất là kín coi như là da tay ấy, nó gọi là da tay ấy. thì mình đánh bằng cái ve này cái ve này nó cũng thế thôi ví dụ bên trong là lẻ này mình vẫn chạm vào đĩa này mình tạo ra âm thanh mình phải dán nó băng keo nó lại thì nó mới tạo ra âm thanh nó kêu được anh em nhé này đây đây là cái đồ công nghệ hay nhất này. nó rất là kín vì nó rất rất là nhỏ gọn đấy đây là mình không dán keo cho nên là nó không tạo ra âm thanh à đấy anh em nghe tiếng kêu của nó đấy. tiếng kêu của nó tiếng kêu của nó này. khi mình đi chơi thì mình có thể dán bàn tay đấy. hầu như là cái này rất là hay luôn nó gọi là ve đấy. cái ve này có rất nhiều loại mình có thể cho vào cái điếu thuốc cái ve này đây đây là mấy cái dòng thửa của tấn này cái dòng thửa của tấn cho nên âm của nó kêu rất là hay Đấy, anh em nghe âm của nó kêu to đây là gọi là ve à, cái thứ ba à, cái ve này nó hỗ trợ để cho anh em có thể cho được vào trong cái tẩu thuốc ấy. khi anh em hút thuốc thì anh em cầm cái thuốc anh em hút anh em cầm anh em chạm nhẹ vào đây là anh em có thể sóc được nó có những cái clip ngày cách đây một hai năm tấn ra cái điếu thuốc lá sóc nhạc ấy thì đó chính là cái này anh em có thể sóc bằng cái điếu thuốc lá sóc nhạc này. ví dụ anh em hít một hơi phát sau đó thì anh em ngồi anh em sóc à, nó sẽ tạo ra âm thanh nó gọi là điếu thuốc lá sóc nhạc và công nghệ càng càng ngày càng cao thì ờ, bên tấn ờ, sản xuất ra cho anh em những cái dòng là nhẫn sóc nhạc thì nó có ba dòng nhẫn sóc nhạc đây nó có ba dòng nhẫn nhá để cho anh em xem này thứ nhất nó là một cái loại nhẫn tròn này nhẫn vuông này và nhẫn đá này ba cái dòng này thì là công nghệ đều giống nhau âm thanh tùy vào anh em chơi quân gì ví dụ mà anh em đánh cái quân ví dụ đang lẻ này đang là chẵn này đấy, chẵn lẻ đều được nhìn thấy chẵn mình đánh chẵn mình chỉ cần chạm nhẫn này đấy, mình sóc xanh chín này chẵn vẫn còn nguyên này chẵn thừa này đấy. nhẫn nào nữa thế anh em nhé tất cả cái nhận nhẫn vuông nhẫn anh em nào cần cái nhẫn nào thì nó dùng cái nhẫn đấy thôi gì theo này đeo và chơi như nhau này à, mỗi âm nó tương đương nhau còn nguyên lý đánh thì giống nhau à, đây là cái nhẫn à, đại bàng à, công nghệ sau khi nó chơi bằng những cái nhẫn này thì anh em có thể chơi bằng một loại nhẫn khác à, đây là nhẫn đá này à, rất nhiều loại nhẫn sau một thời gian này thì Tấn chế tạo ra cái máy sóc nhạc tức là anh em không cần phải đeo nhẫn gì cả anh em chỉ cần uh, cái dây này vào trong cặp quần trong ống quần của anh em anh em điện thoại này thì anh em đút được túi quần sau đó thì anh em bật cái âm thanh của nó lên nó sẽ khi nào mình khởi động thì nó mới kêu ví dụ bây giờ mình chơi bằng quân Vina này anh em nhìn này đây là quân Vina bấm vào đây này đó. ví dụ khi nào mình sóc thì mình ấn cái này công tắc nó mới hoạt động anh em nhìn này Đấy, ví dụ mình gắn ở cổ tay này mình gắn cái này ở cổ tay hoặc là gắn vào trong ống quần khi mình sóc ấy, thì mình tì cái này vào đùi mình tì cái này vào đùi thì mỗi mỗi lần mình sóc mỗi lần mình sóc thì nó mới tạo ra âm thanh à, đây là cái loa Đấy, khi mình chơi thì mình phải thiết kế Đấy. anh em thấy không đây là cái loa khi mình đi chơi nó gọi là máy sóc nhạc anh em nhé mình phải chạm vào đây mình phải tiếp xúc hai này thì công tắc âm thanh nó mới kêu khi mình sóc thì mình tiếp tiếp xúc đấy mình dừng là nó dừng mình sóc thì nó sóc mình dừng là nó dừng nguyên lý của nó là máy sóc nhạc thì uh, ờ, ở ờ, trên là những cái dòng đồ chơi về cái bộ môn sóc nhạc trong cái đánh sóc đĩa nếu anh em nào đam mê về bộ môn sóc đĩa thì có thể đăng ký kênh của Tấn để theo dõi Tấn chia sẻ cho anh em những cái đồ chơi mà hiệu quả nhất. Đây là cái bộ đồ nghề của Tấn chuyên cầm đi đánh sóc cái. Còn ờ, còn một đòn nữa trong đánh sóc cái bằng tay thì Tấn sẽ chia sẻ vào clip sau nó gọi là sóc cái bằng tay tay nghề. Tức là đòn tiện trên không. Khi mình sóc cái xong, mình đưa ra là mình có thể nhìn thấy chẵn hay là lẻ rồi. Thì cái đòn đấy thì tập thường thường ấy, ừ, như tấn đào tạo cho tất cả anh em chỉ mất tầm tiếng rưỡi hai tiếng có thể thành công 100% không thành công tấn hoa lại tiền thì à, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em